Xin chào ờ, tất cả anh em Hiện nay ờ, đi chơi tài xỉu hay còn gọi là lắc xí ngầu đang ờ, trở nên rất là phổ biến và được anh em ở tất cả mọi vùng miền từ Bắc đến vào đến trong vào trong Nam này hoặc là đặc biệt đấy ở một số khu vực dưới miền Tây là xí ngầu lắc xí ngầu hay còn gọi là tài xỉu là một cái uh, trò chơi mà được anh em uh, sử dụng và chơi rất phổ biến và bây giờ nếu như để mà lựa chọn cho anh em những cái đồ chơi tài xỉu thì rất là khó bởi vì những cái đồ chơi nào ấy nó hiệu quả thứ nhất thứ hai nữa là an toàn cho anh em khi anh em đi chơi đấy mới là điều rất là quan trọng và thật sự rất là khó để có thể kiếm ờ, có những cái bộ ờ, hột xí ngầu hay tài xỉu ờ, hoàn toàn không tang bởi vì sao bởi vì bây giờ đi chơi như anh em biết ấy, bây giờ đi chơi tài xỉu hay còn gọi là xí ngầu thì mọi người rất uh, kiểm hột này xong rồi thử nước muối nam châm dọi đèn tất cả mọi cái đều rất là nghiêm ngặt Ờ, anh em có thể đưa được cái những bộ hột vào mà chơi mà hiệu quả thứ nhất là hiệu quả thứ hai nữa mà à, an toàn thì rất là khó thì hôm nay tôi muốn gửi đến anh em cái bộ ờ, hột tài xỉu bay chính là khi anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu thì rất là hiệu quả bởi vì sao bởi vì khi sử dụng cái bộ hột tài xỉu bay này anh em có thể giữ được hột là điều khiển theo ý của mình muốn hột về tài thì nó về tài muốn về xỉu thì nó về xỉu hoặc là muốn ờ, lắc cho nó hột đi chén tài chén xỉu cũng có thể làm được điều đó và tôi cũng rất mừng vì cái bộ hột tài xỉu bay của cơ sở ờ, chúng tôi đã được anh em ờ, sử dụng rất là phổ biến và rất nhiều người đã thành công với cái bộ hột này thì ờ, tránh làm mất thời gian cho anh em trước tiên tôi sẽ thử hột muốn điều khiển được cái bộ hột mà chúng ta sử dụng những cái hột 500 như này thì rất là uh, khó và thực sự là đưa vào sòng sới người ta uh, sử dụng 500 hay cục hít người ta thử bằng thế này như thế này là chúng ta đã không thể chơi được rồi mà phải sử dụng những cái thiết bị là không tang không tang có nghĩa là gì dọi thì, uh, từ 500 này ngâm nước muối này đây giờ tôi sẽ ngâm nước muối cho anh em xem đó bột thì rất là đều Đấy. nó không lệch hay là nghiêng về hẳn một bên nào cả nó hoàn toàn rất là đều còn một điều nữa là khi lắc chúng ta có thể điều khiển được cái cái ờ, bộ hột này có là lắc theo ý muốn của chúng ta tôi vừa ờ, thử cho anh em về ờ, nam châm và ngâm nước muối bây giờ tôi sẽ dọi đèn và thử lại một lần nữa cho anh em xem để anh em thấy sự hiệu quả của cái bộ hột này như nào anh em nhìn hột thì rất là trong đó bây giờ tôi sẽ thử lại cái cục 500 ờ, này cả dĩa cả nắp luôn và sau khi ờ, thử xong tôi sẽ test thử cho anh em xem để thấy sự hiệu quả của cái bộ hột ờ, tài xỉu bay này nó khác với lại bộ hột tài xỉu đây là hột 500 này khi hột 500 thì tất nhiên chúng ta có thể điều khiển được là chuyện bình thường nhưng mà với cái hộp tài tài xỉu bay này chúng ta vẫn thể có thể điều khiển được à, đảm bảo với anh em 100 trăm hột này là hoàn toàn không tang 100 trăm bây giờ tôi sẽ à, lắc từ tài xuống xỉu cho anh em xem đó vừa 456 bây giờ ra 135 tôi sẽ lắc tiếp tục lắc hộp đi đó 166 xuống xỉu rồi 1 2 3 giờ qua tài đó, 4, 5 năm Bây giờ tôi sẽ giữ hột này giữ... Đó 4, 6, 6 Tôi tiếp tục giữ hột nhé 4, 5, 6 Tiếp tục giữ hột nhé Đấy, Vẫn là tài Tài 2, 4, 5 Tài 11 nhé Đó, 2, 5, 6 Vẫn là tài vẫn là 256 bây giờ tôi sẽ đưa xuống xỉu đó, 145 xỉu 10 tôi sẽ giữ xỉu đó, 136 xỉu 10 tiếp này vẫn là 145 vẫn xỉu 10 chỉ có xỉu 10 thôi đó 122 vẫn xỉu à. tiếp tục giữ xỉu nhé 136 giờ tôi đều qua tài như chén này gọi là chén phản này nói chung trường hợp nó có chén phản thì nó có nhưng mà nó không nhiều bây giờ à, tôi muốn cho nó lên tài nó bốn năm sáu giờ tôi đưa xuống xỉu nó hai ba bốn qua tài luôn. đó ba bốn sáu tôi đưa xuống xỉu nó một ba bốn rất là đơn giản ờ, rất là hiệu quả đúng không khi sử dụng cái bộ hột uh, ờ, tay xỉu bay này anh em có thể đến bất kỳ sòng sới nào anh em làm cái và kết hợp với lại ờ, bộ hột này của chúng tôi thì cơ hội chiến thắng của anh em là không phải là 100% tôi không dám khẳng định nhưng mà nó từ 80% trở lên bởi vì cái ờ, bộ hột tay sửa bay này nó có đầy đủ yếu tố là hoàn toàn không tang bao soi dọi